Trước đó, lực lượng công an quận Bình Thạnh kiểm tra hành chính một tụ điểm ăn chơi trên địa bàn thì phát hiện Huấn Hoa Hồng và đàn em có biểu hiện sử dụng ma túy. Sau khi test nhanh, công an xác định đối tượng này dương tính với ma túy nên làm thủ tục đưa đi cai nghiện bắt buộc. Huấn Hoa Hồng được biết đến là giang hồ mạng, nổi lên từ năm 2015 đến nay. Huấn Hoa Hồng thường xuyên đăng tải những video livestream khoai vàng tiền trên mạng xã hội và có thái độ ngông nghênh coi thường pháp luật. Huấn Hoa Hồng còn có mối quan hệ gần gũi với Khá Bảnh và Quang Rambo, Hai đối tượng cũng nổi tiếng trên mạng xã hội đã từng bị công an bắt giữ trước đó.